Xin chào tất cả các bạn. Quay trở lại cùng với các em trong buổi tổng ôn lần thứ, à, buổi thứ ba ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn tiếp tục ôn tập về một tác phẩm văn xuôi nhá. Ừ. Bạn nào đã lên học rồi nhở? Các em có còn tinh thần ôn tập như những buổi trước không đấy? Hay là ôn được hai bài thấy khó quá là từ bỏ luôn rồi? Ok không? Ừ. Chiến dịch sẽ được duy trì là dựa trên sự tích cực của các bạn Thế nên rằng là nếu như mà chúng ta muốn ôn tập nhiều hơn nữa thì các em hãy nhanh chóng, nhanh chóng vào học cùng với chị và giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này được không nào? <laughs> hôm nay thì vẫn như thường lệ, đủ 100 bạn thì chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu buổi học hôm nay nhá. Ok không? Để chị chỉnh một chút, cái phần cam này hơi bị lệch nhỉ. Rồi, ok rồi đấy. Ừ, xin chào các em. Rồi. <laughs> Và uh, ở đây thì chị không biết là có bạn nhỏ nào chưa biết đến bộ sổ tay văn học hay không Thì tất cả những phần kiến thức nền của tất cả các tác phẩm Thì chúng ta đều có thể học được Và học thêm cả phần liên hệ mở rộng rất là sâu ở trong cuốn sổ tay văn học nữa nhé Thế nên rằng những bạn nào mà đặc biệt là các bạn 2K7 Nếu như mà muốn ôn tập trước này, học trước về tất cả các tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 9 Thì chị tin rằng bộ sổ tay văn học sẽ là một người bạn đồng hành hữu hiệu cùng với các em Ok chưa? Ừ, à rồi, được rồi Đủ 100 bạn rồi thì buổi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào ôn tập về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi nhé Và cụ thể chúng ta sẽ cùng với nhau đi ôn tập về nhân vật Phương Định Được không nào? Chúng ta sẽ cùng với nhau đi ôn tập về nhân vật Phương Định Nếu như mà chúng mình thắc mắc là em muốn ôn tập các tác phẩm thơ Thế thì các em ơi, lên ngay trang fanpage của Văn Chị Hiên nhá Ở đó đã có một bài tổng hợp tất cả những buổi phát trực tiếp của chị Về những tác phẩm khác như là Đồng Chí này, bài thơ về tiểu độ xe không kính này Đoàn thuyền đánh cá này, ánh trăng, bếp lửa, mùa xuân nho nhỏ, sang thu, viếng lăng bác, nói với con vân vân Đó, thì em có thể lên ngay cái bài viết đấy Và em Ờ, xem những phần link mà chị đã tổng hợp như ở đấy rồi nhá Ok chưa? Được không? Đồng ý với chị không? Rồi, còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập về nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê nhá Được không? Về nhân vật Phương Định thì chúng ta có những vẻ đẹp như sau Chị sẽ tập trung vào vẻ đẹp nhá Được không nào? Vẻ đẹp của nhân vật Phương Định Trước tiên, Phương Định hiện lên là một nữ thanh niên sung phong mang phẩm chất anh hùng được không nào? Nữ thanh niên sung phong Mang phẩm chất anh hùng Được không? Ok chưa? Mang phẩm chất anh hùng Đó, được không nào? Rồi, ở đây với ý đầu tiên này chúng ta biết được rằng là gì? Là Phương Định đảm nhiệm một cái nhiệm vụ đầy khó khăn, vất vả và nguy hiểm. Cô thuộc tổ trinh sát mặt đường, đúng không? Đó, công việc của cô là nằm trong tổ trinh sát mặt đường. Và các em hãy để ý đến cái chi tiết nhá Là gì? Là Phương Định giới thiệu là chúng tôi uh, là tổ trinh sát mặt đường đúng không? Cái tên gọi lên khát khao làm nên những sự tích anh hùng Thế thì cái chi tiết đó cho thấy điều gì? À, ở đây nhá, cái công việc này Phương Định không chỉ uh, giới thiệu, không chỉ kể lại đơn thuần về công việc Mà qua cái khát khao đấy của các cô Chúng ta còn thấy được là một vẻ đẹp về mặt tinh thần Đúng không nào? Ok chưa? Khát khao làm nên sự tích Ờ, của những anh hùng đó chính là gì đó chính là việc mà các cô gái ở đây và đặc biệt là phương định nói riêng uh, luôn có cái tinh thần dũng cảm này có cái sự trẻ trung này đúng không có có cái sự gan dạ để rồi nhìn thấy cả khát khao làm nên những sự tích anh hùng ngay trong tên gọi của nhiệm vụ Đúng không? Ok chưa? Nhá. Còn về nhiệm vụ của cô, tổ trinh sát mặt đường trên tuyến đường Trường Sơn thì không phải nói rồi. Có quá nhiều những cái gian lao vất vả ở đây đi, đúng không? Đầu tiên là hoàn cảnh sống, khi mà sống ở nơi cao điểm, đúng không nào? Cao điểm đánh phá của giặc, lúc nào cũng phải đối diện với tiếng bom rơi, tiếng đạn nổ, rồi à không khí xung quanh lúc nào cũng bàng hoàng, rồi thần kinh thì căng như chảo. Đấy, lúc nào cũng sống trong cái tình cảnh nó rất là căng thẳng như thế. Ok chưa? Rồi là gì? Ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi Thần chết là một tay không thích đùa Đấy, hắn ta lẩn trong ruột những quả bom Và những quả bom đó thì các cô phải làm nhiệm vụ là tiếp cận này Đúng không nào? Ok chưa? Tiếp cận này Rồi đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom Đó là những cái công việc đầy sự khó khăn và gian khổ được không nào? Ok chưa? Nhá. Thế nhưng thế nhưng Phương Định cùng với cả hai người đồng đội của mình trong tổ trinh sát mặt đường ba cô gái này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và họ bước ra chiến trường, đúng không nào? Họ chạy trên cao điểm, luôn luôn là cố gắng là hiên ngang đúng không giống như là phương định uh, phương định đã chia sẻ đấy là giống như là mong muốn của các anh cao xạ đó là gì là các anh không muốn phải đi khom nếu như có thể cứ đàng hoàng mà bước tới Đúng không? Ok chưa? Nhá, đấy Đấy, thế là chúng ta ở đây có ý đầu tiên là Phương Định là một nữ thanh niên sung phong mang phẩm chất anh hùng Đầu tiên là trong cái nhiệm vụ của cô làm hàng ngày Đúng không? Cái thứ hai là gì? Là Phương Định rất quả cảm và kiên cường Giàu lòng yêu nước Đấy Quả cảm này Giàu lòng yêu nước này Thể hiện qua việc là gì? 3 năm đảm nhiệm trên tuyến đường Trường Sơn phải đảm nhận một cái công việc mà dẫu đã làm bao nhiêu lần cũng không thể quen, vẫn luôn cảm thấy căng thẳng đến mức thần kinh căng như chảo và tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Gắn bó với công việc đấy cũng đã 3 năm rồi. Đúng không nào? Thế thì nếu như không có tinh thần quả cảm, không có tinh thần yêu nước thì làm sao? Một cô gái như Phương Định, một cô gái Hà Thành, đúng không? Vẫn giàu ước mơ và giàu cái sự khát khao trải nghiệm thì làm sao có thể gắn bó với một công việc nguy hiểm đến như thế trong tận 3 năm rồi và chắc chắn là sẽ còn gắn bó nhiều hơn nữa cho đến khi nào chúng ta giành được thắng lợi trên chiến trường miền Nam, đúng không? Ok chưa? Nhá. Ừ, đó, được không nào? Rồi, đấy, thế thì ở đây chúng ta có ý thứ hai như vậy. <laughs> sao thế các em? Làm sao? uh, youtube có vấn đề gì sao ừ <laughs> à có nhá uh, các em có thể là xem trực tiếp vào trong những buổi phát trực tiếp như thế này là tốt nhất này được không nhá bởi vì là để đảm bảo là những bạn nào lên xem đúng giờ đấy đảm bảo quyền lợi của các bạn nên là sau những buổi phát trực tiếp thì chị sẽ xóa phần phát trực tiếp này đó nhưng mà khi mà em nhắn tin về thì sẽ nhận được cái link hoặc là nhận được cái sự hướng dẫn để xem lại phần phát trực tiếp ở trên kênh youtube hoàng văn chị hiên nhá được không Ok chưa? Rồi, đấy, thế nên là chúng ta đang học thì chúng ta cứ tập trung vào đấy nhớ không nào? Ừ, cứ tập trung vào đấy Rồi, tập trung vào đây đã các em hiểu ý thứ hai này chưa nhỉ? Đó, chúng ta sẽ bàn luận và luôn luôn bám sát vào những cái từ khóa như thế này Nhớ chưa? Ừ, những cái ý này thì đã được trình bày rất là rõ ở trong bộ sổ tay văn học Đặc biệt là cuốn văn, sổ tay văn học tập 2 là cuốn về các tác phẩm truyện Đấy, nên là ở đây nếu như có bạn nào mong muốn được học sớm và học kỹ về tất cả các tác phẩm Thì em có thể tham khảo bộ sổ tay văn học nhá, được không? Rồi, đấy là ý thứ hai về nhân vật Phương Định này Tiếp tục, phẩm chất của Phương Định Cái tinh thần, đây, tinh thần phẩm chất anh hùng này của Phương Định Được thể hiện rõ nhất trong một lần phá bom nổ chậm Được không? Trong một lần phá bom đó, thế thì ở đây, thế thì ở đây chúng ta có thể vận dụng luôn vào trong cái quá trình chúng ta phân tích cái đoạn trích mà Lê Minh Khuê diễn tả Phương Định một lần phá bom nhá. Đây, từ cái đoạn đây, các em dở sách giáo khoa ra sẽ thấy luôn. Vắng lặng đến phát sợ, cây còn lại sơ xác, đất nóng, khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì đã xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào trong tầm mắt Tôi đến gần quả bom, cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình. Tôi không sợ nữa, tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới. Thấy chưa? Đúng không? Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất, đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng. Tôi dùng sẻng nhỏ đào đất dưới quả bom, đất rắn, những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên, thỉnh thoảng lưỡi sẻng chạm vào quả bom, một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi Tôi dùng mình và bỗng thấy tại sao mình lại làm quá chậm Nhanh lên một tí, vỏ quả bom nóng, một dấu hiệu chẳng lành Hoặc là nóng từ bên trong quả bom, hoặc là do mặt trời nung nóng Chị thao, chị thao thổi còi, như thế đã 20 phút qua Tôi cẩn thận bỏ gói khúc mìn xuống, cái lỗ đã đào, châm ngòi Dây mìn dài, cong, mềm Tôi khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình Hồi còi thứ hai của chị Thao, tôi nép người vào bức tường đất, Nhìn đồng hồ, không có gió, tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu. Còn đằng kia, lửa đang chui vào bên trong cái dây mìn, chui vào ruột quả bom. Ok chưa? Vân vân. Thế cái đoạn mà Phương định phá bom đó chúng ta sẽ phân tích như thế nào đây? ở đây chúng ta thấy này đầu tiên nhá đầu tiên là cái đoạn mà phương định kể về à, miêu tả cái quả bom đó và lê minh khuê đã dùng những câu văn ngắn với nhịp văn cứ dồn dập dồn dập đúng không nào vừa cho chúng ta thấy được cái không khí căng thẳng nơi chiến trường dường như tất cả mọi thứ đều rất vắng lặng vắng lặng đến phát sợ cơ mà thế thì khi đó khi đó thần kinh của chúng ta này đúng không nào phải tập trung tối đa tập trung cao độ bởi vì sao bởi vì phương định đang đối diện với cái chết đúng không nào Phương Định đang như là đối diện với cái chết vậy Bởi vì sao phá bom này thì là gì? Là phá bom này nếu như mà không cẩn thận Đúng không nào? Và nếu như mà quả bom này nó sắp nổ thật Thế thì nguy hiểm đang cận kề Ok chưa? Đấy nhá Rồi thế thì ở đây trong một lần phá bom này Đầu tiên chúng ta thấy là cách mà nhà văn miêu tả cái không khí Và miêu tả cái quả bom Được chưa? Đều cho thấy là gì? Rất căng thẳng Và đây là một công việc vô cùng khó khăn Đúng chưa? Phương Định như đang ngàn cân treo sợi tóc như đang phải đối diện với thần chết vậy. Mỗi lần phá bom là một lần đối diện với thần chết mà. Đúng không? Ok chưa? Tiếp tục nhá, sau những lời văn đấy thì Phương Định bắt đầu nêu lên cái suy nghĩ và cảm xúc. Cái tâm trạng của Phương Định lúc bấy giờ. Lạ lùng là gì? Lạ lùng là Phương Định không sợ hãi, đúng không? Cái duy nhất mà Phương Định nêu lên ở đây là gì? Đây này, tôi tự hỏi sao mình lại làm quá chậm, đúng không? Đây nhá, tôi dùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Thế là cái gì được đặt lên hàng đầu? À, cái việc thành công của nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, đúng chưa? nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu không quan tâm đến những cái khác một phần là do cũng đã có kinh nghiệm làm rồi đúng không phương định cũng đã làm công việc này trong một thời gian rồi và phần thứ hai đó chính là cái tinh thần trách nhiệm tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm đã giúp cho Phương Định có thể bỏ qua tất cả những cái khó khăn, bỏ qua tất cả những hiểm nguy đang đối diện phía trước để tập trung vào nhiệm vụ. Tại sao mình lại làm quá chậm? Đúng không? Nhanh lên một tí Đấy Rồi liên tục là những lời văn Liên tục là những hình ảnh Mà nhà văn Lê Minh Khuê Khiến cho chúng ta như cũng đang cùng với cả Phương Định Tiếp cận với quả bom vậy Vỏ quả bom nóng Một dấu hiệu chẳng lành Đó Hoặc là nóng từ bên trong Hoặc là do mặt trời nung nóng đó, ok chưa? Đấy, liên tục liên tục đẩy uh, nhân vật vào trong những cái tình thế đang rất là căng thẳng và nguy hiểm. Đó, ờ, ok chưa nào? Rồi nhá. Và cái thứ hai nữa là cách mà tác giả uh, nhập tâm vào nhân vật Phương Định xưng là tôi mà đúng không nhân vật xưng tôi câu chuyện này được kể theo ngôi thứ nhất thế thì uh, cái việc đó giúp cho chúng ta cảm nhận được rõ nhất những cảm xúc này những cái tâm trạng những cái suy nghĩ của phương định đúng chưa ok chưa và tất cả đó đều thấy được là phương định rất là dũng cảm tất cả cô đều đặt cái sự thành công của nhiệm vụ lên hàng đầu đúng chưa ok chưa nào nhá đấy rồi tiếp tục này chúng ta còn thấy nhá phương định có nghĩ đến cái chết nhưng là một cái chết mờ nhạt không cụ thể Đúng không? Ok chưa? Có nghĩ đến cái chết Nhưng là một cái chết mờ nhạt Không cụ thể Đúng chưa? Không cụ thể Mà điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Nếu không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Đấy, luôn luôn đặt cái sự uh, thành công của nhiệm vụ lên hàng đầu Chứ không hề quan tâm đến việc khác đó, rồi tiếp tục này, tiếp tục này Những câu văn miêu tả những thao tác của Phương Định khi mà phá bom Đều cho thấy cái sự bình tĩnh, đúng chưa? Đều cho thấy cái sự bình tĩnh Bình tĩnh thì mới quan sát được chiếc kim đồng hồ chứ dường như dường như thứ duy nhất còn đang còn đang hoạt động lúc bấy giờ đó chính là chiếc kim đồng hồ. Nó đè lên những con số vĩnh cửu Ok chưa? Đấy, thế thì Phương Định phải bình tĩnh này, đúng không nào? Đó, thế nên là mới có thể quan sát được những cái sự vật xung quanh như thế, chi tiết như thế. Và cái thứ hai nữa là Phương Định rất tự tin chiến thắng cái nỗi sợ hãi của mình. Đó, ok chưa? Nhá, tự tin chiến thắng nỗi sợ hãi của mình. Khi đến gần quả bom, cô không cúi đầu mà luôn có luôn luôn cố gắng có thể cứ đàng hoàng mà bước tới, đúng không nào? ok chưa có thể cứ đàng hoàng mà bước tới nhá được không đấy thì đấy là cái phẩm chất anh hùng của nhân vật phương định các em thấy rõ chưa nào được không nhá tiếp tục tiếp tục <laughs> Tiếp tục chưa hết đâu Cái đoạn mà À tôi dùng sẻng nhỏ đào đất dưới quả bom đấy Xong rồi có một cái tiếng động có nghĩa là cái xẻng đấy nó có cứa vào vào vỏ của quả bom một tiếng động sắc đến gai người đúng không đấy thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt mặc dù như thế nhá mặc dù luôn luôn căng thẳng như thế đúng không nhưng phương định vẫn luôn dũng cảm gan dạ đối đầu với nguy hiểm và không hề bỏ cuộc đúng không không hề bỏ cuộc cứ sau một cái chi tiết nói về những khó khăn cứ sau một cái chi tiết nói về sự căng thẳng cứ sau một cái chi tiết như là phương định bước gần hơn đến với cả thần chết thì chúng ta lại thấy cái tinh thần của cô đúng không nào đấy đấy là cái hay trong cái đoạn mà uh, nhà văn lê minh khuê diễn tả cảnh mà phương định phá bom đúng không luôn đặt ờ, độc giả vào trong cái tình thế cũng khó khăn giống như là phương định cũng đang rất là căng thẳng đây đúng không nào cứ thêm một hành động là thêm một cái việc bước gần hơn đến với cả thần chết nhưng nhưng ở mỗi giai đoạn đó chúng ta đều thể hiện lên là một phương định bình tĩnh này dũng cảm này can trường không bao giờ bỏ cuộc Ok chưa? Nhá, đấy, đấy là cái đoạn trích mà rất là hay Một cái đoạn trích rất trọng tâm ở trong những ngôi sao xa xôi Các em để ý nhá Ok chưa? Hiểu được cái này chưa? Đó, rồi, và về cái ý đầu tiên về nữ thanh niên sung phong mang phẩm chất anh hùng này của Phương Định Thì chúng ta có thể rút ra được một cái dấu suy ra như thế này giúp chị Nếu như mà các em đi thi vào nhá, các em nên rút ra một cái dấu suy ra như thế này Phương Định là biểu tượng cho vẻ đẹp anh hùng, quả cảm, kiên cường của thế hệ nữ thanh niên sung phong thời chống Mỹ Nhá, được không nào? Tinh thần Và vẻ đẹp không phải chỉ của riêng Phương Định đâu Mà còn đại diện cho cả một thế hệ nữ thanh niên sung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ok chưa? Nhá. Đó. Đến đây Đến đây các em có thể liên hệ với những câu thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ hoặc là của nhà thơ Tố Hữu về vẻ đẹp của những uh, người nữ anh hùng trong kháng chiến. Ví dụ như là những câu thơ của Tố Hữu đi, người con gái Việt Nam, đúng không nào? Ok chưa? Nhá, đó là gì? Uh, có cái câu mà thịt ra em là sắt hay là đồng ấy đó chúng em chúng, chúng ta còn nhớ cái câu thơ đấy không cái câu thơ của nhà thơ tố hữu tự dưng chỉ bị quên mất câu đầu um, Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em đây hay là mây là suối? Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm, đêm đông? Thịt da em đây hay là sắt là đồng? Đó, chúng ta thấy được là gì? Thấy được là uh, vẻ những cái vẻ đẹp đấy, những cái sự anh dũng kiên cường đó dường như dường như nó đã phá tan về cái giới tính của các cô rồi đúng không nào đây là những cô gái nhưng có thể làm nên được những sự tích anh hùng đây là những cô gái có thể chiến đấu và chiến thắng mọi cái gian khổ trên chiến trường bởi vì à đây những các cô mang phẩm chất anh hùng này các cô mang trong mình cái tình yêu nước cũng chẳng thua kém ai Đúng không? Ok chưa? Nhá, em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Và đặc biệt chị rất ấn tượng với câu cuối này Thịt ra em đây hay là sắt là đồng? Nó rất là kiên cường, rất là anh dũng Nhá, được chưa? Rồi, đấy, chúng ta thấy được vẻ đẹp đầu tiên của Phương Định là như vậy Chúng mình nắm được chưa? Các em nắm rõ chưa nào? Đó, ok chưa? Nhưng chưa hết, bên cạnh là một nữ thanh niên sung phong mang phẩm chất anh hùng Thì Phương Định có những phẩm chất và vẻ đẹp khác nữa cơ chưa hết đâu, đúng không? Phương Định còn là một cô gái trẻ đẹp, đúng không nào? Nhạy cảm và lãng mạn. Đó, được chưa? Ok chưa? Đấy, cô gái trẻ này, xinh đẹp này, nhạy cảm và lãng mạn Đầu tiên là nét đẹp trẻ trung đầy nữ tính của Phương Định Khi mà cô quan tâm đến hình thức bên ngoài này Luôn chăm chút cho ngoại hình và rất tự hào về một đôi mắt có cái nhìn sao mà xa xăm Rồi cô rất tự tin và tự hào về nét riêng của mình Với cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn này Tự đánh giá về ngoại hình của mình Thấy bản thân mình cũng là một cô gái khá Đúng không? Tất cả những chi tiết đấy chúng ta đều thấy ở, ở trong đoạn trích mà chúng mình học trong sách giáo khoa Rồi cô thích làm duyên và đắm mình trong những cảm xúc riêng tư Thích ngắm mình trong gương và làm điệu trước mặt các anh bộ đội Đó, ok chưa? Nhá, tất cả những chi tiết đấy chúng ta thấy được là Phương Định cũng có những cái vẻ đẹp Ok chưa? Một cô gái trẻ trung và đầy nữ tính Đấy Vẻ đẹp trẻ trung này Và đầy nữ tính Thế nếu như mà chúng ta phải kết nối giữa hai cái ý này, giữa hai cái luận điểm, một bên là phẩm chất anh hùng và một bên là sự trẻ trung nhạy cảm và lãng mạn, chúng ta có thể hình dung ra là gì? Ngỡ tưởng rằng làm cái công việc khó khăn như vậy thì Phương Định và những cô gái thanh niên sung phong dần sẽ bị chai sạn trên chiến trường, mất đi cái vẻ nữ tính, nhưng đúng không? Nhưng hiện lên trong tác phẩm ta vẫn thấy chân dung của một Phương Định như thế nào? Trẻ trung, nhạy cảm và vô cùng lãng mạn. Đấy, chúng ta có thể kết nối như vậy, được không? Ok chưa? Đấy là nét đẹp trẻ trung và nữ tính nhá. Bên cạnh đó này, bên cạnh đó, Phương Định cũng có những cái sự sở thích rất là hồn nhiên, yêu đời và tâm hồn mơ mộng, đúng không? Hồn nhiên này. Yêu đời này. Và tâm hồn mơ mộng Ví dụ như những dẫn chứng cho thấy là gì? Là trong những khoảng thời gian không làm nhiệm vụ thì cô thích hát đúng không thích hát để quên đi những căng thẳng và để thêm yêu đời còn thậm chí là tự sáng tác ra lời bài hát nữa cơ đúng không cứ thuộc một nhịp điệu nào thì cô lại tự bịa ra lời bài hát để ngân nga rồi cô rất là hồn nhiên vui thích và cuống cuồng trước một cơn mưa đá bất ngờ giữa rừng đặc biệt đặc biệt cái tâm hồn nhạy cảm của phương định nó được thể hiện rất rõ trong cái cơn mưa đá đấy đúng không phương định nhớ về những cái hồi ức khi còn ở hà nội đó, những cái hồi ức đẹp về tuổi thơ của cô, về những năm tháng mà được ở bên gia đình Đúng không? Nhưng quan trọng các em đừng chỉ ra là đấy là những hồi ức mà khiến cho các cô phải mũi lòng hay là xúc động hay là hay hay hay là nhớ nhung như nào nhá. Đấy là những hồi ức và đấy là cái động lực để các cô gái tiếp tục chiến đấu trên chiến trường ok chưa những hồi ức đẹp và các cô biết rằng là để có được những cái cuộc sống uh, yên bình đúng không thì các cô cần phải chiến đấu và sẽ luôn luôn vững tay súng sẽ luôn luôn vững tay cuốc tay xẻng ở trên cái nơi cao điểm đó để làm công việc phá bom để hỗ trợ cho những đoàn xe lên đường ra mặt trận ok chưa nào rồi đấy được chưa? Ok chưa? Đấy là vẻ đẹp thứ hai của Phương Định nhá. Vẻ đẹp thứ ba của Phương Định này là Phương Định có cả tinh thần đồng đội, luôn gắn bó, yêu thương với tất cả đồng đội tình đồng đội Đúng không? Tình đồng chí đồng đội đấy Thì cái này không thể nào bỏ qua được <laughs> cô luôn quan tâm này, lo lắng cho đồng đội Đặc biệt cái đoạn mà khi mà đồng đội chạy trên cao điểm mà Phương Định phải ở trong hang để trực điện đàm ấy Được không? Nhá, trực bộ đàm ấy Thì Phương Định còn có lúc còn gắt lên ở trong bộ đàm cơ Trinh sát chưa về Cái điều đó thể hiện cái gì? À, cái điều đó thể hiện là cô lo lắng hết sức cho đồng đội của mình Còn ý nghĩa gì đâu khi mà đồng đội của mình còn đang chạy trên cao điểm Chưa rõ sống chết như thế nào Ok chưa? nhớ khi đồng đội ở trên cao điểm Còn có Phương Định ở trong hang để trực điện đài thôi Thì cô đã gắt với cả đại đội trưởng là gì? Trinh sát chưa về Chứng tỏ một cái sự sốt ruột, đúng không? Sốt ruột còn chạy ra ngoài nữa cơ Đấy, ok chưa? Tiếp tục nhá Ý thứ hai là gì? Cô yêu thương, chăm sóc chu đáo cho đồng đội như những người chị em trong nhà Đấy, cô có những cái nét miêu tả về chị Thao này Những cái nét miêu tả về nho này những cái đấy mặc dù là nhà văn Lê Minh Khuê miêu tả Nhưng được kể dưới À để được kể dưới cái ngôi xưng là tôi Tức nghĩa là Phương Định Có cái sự quan sát rất là tinh tế đối với những đồng đội của mình yêu thương đồng đội như chị em trong nhà Rồi trong một lần Nho bị thương Thì cả Phương Định và cả chị Thao đều hết sức quan tâm, lo lắng và chăm sóc được không nào? Ok chưa? Đặc biệt nhá, có cái đoạn mà Phương Định uh, có nói rằng là gì? Là chỉ cần nhìn vào nhau thôi là hiểu được điều đó, không cần phải nói ra ấy. Đấy, ok chưa? Nhá, rất thấu hiểu những cảm xúc, tâm trạng của chị Thao khi Nho bị thương và coi chị như một người chị cả trong gia đình. Tất cả những điều đấy chúng ta thấy được là gì? Thấy được là nhân vật Phương Định hiện lên với ba vẻ đẹp chính Đúng chưa? Nhân vật Phương Định hiện lên với ba vẻ đẹp chính như vậy và chị cũng đã cùng với chúng mình phân tích kỹ một cái đoạn trích là khi Phương Định phá bom với rất nhiều những dẫn chứng hay và cách mà chúng ta đưa ra được cái ý suy ra từ dẫn chứng như thế nào. Các em chú ý nhá. Rồi, đây là một tác phẩm hay và một tác phẩm mà học gần nhất với chúng mình luôn. Có thể là tác phẩm cuối cùng ở trong chương trình chúng mình được học đúng không? Thế nên là các em cố gắng là đừng quên kiến thức nhá. Đừng là chúng ta cứ tập trung ôn tập những tác phẩm trước đó Xong rồi tác phẩm này gần nhất mà xong rồi mình lại quên thì rất là đáng tiếc Ok chưa nào? <laughs> rồi, đó, và đấy chính là nội dung của buổi học ngày hôm nay Chị mong rằng là các bạn đã thêm một lần nữa Chúng ta ghi nhớ những đặc điểm, những ý chính liên quan đến nhân vật Phương Định Và có thêm những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng trong quá trình mà chúng ta phân tích về nhân vật này nhá Được không? Ok chưa? Rồi, <laughs> đó nếu như mà bạn nào các em có thể chụp lại cái khoảnh khắc mà đồng hành cùng rất nhiều các bạn khác học ở trong cái chiến dịch này thì các em có thể uh, nhắn tin về cho chị và nhận cái bộ tài liệu được không nào? Nhắn tin về cho chị chụp uh, chụp ảnh màn hình lại nhá. Sau đó thì nhắn tin về cho chị để nhận bộ tài liệu. Và bên cạnh đó, những bạn nào mong muốn ôn tập thêm các tác phẩm thơ thì các em có thể lên trang trên trang fanpage này thôi. Ngay cái bài đăng buổi sáng hôm nay là một bài đăng tổng hợp rất nhiều những bài giảng nhỏ. Được không nào? Rất nhiều những bài giảng nhỏ về các tác phẩm thơ trong chương trình mình Các em có thể tham khảo tại đó nhé Được không nào? Ok chưa? Chúng mình có thể tham khảo tại đó Được không? Nhá Hoặc là À chị thêm những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng Chúng ta cũng có thể liên hệ mở rộng với cái tinh thần chung của con người Việt Nam Đó là gì? Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt Như mẹ cha ta, như mẹ, như à, như, như vợ, như chồng Ôi tổ quốc nếu cần ta chết Cho mỗi ngôi nhà ngọn núi, con sông. Đó chính là tinh thần của người dân Việt Nam, đó chính là tinh thần của con người Việt Nam khi mà à khi mà đất nước có đối diện với những gian lao vất vả đất nước đối diện với cả những kẻ thù xâm lược thì cái tinh thần ấy sẽ được thổi bùng lên và nó cũng được thể hiện rất rõ trong hình ảnh của những cô gái thanh niên sung phong đấy các em có thể liên hệ như vậy hoặc là dùng chính cái đoạn thơ đấy để viết ở trong phần mở bài đó là gì tôi vẫn còn nhớ nhà thơ chế lan viên đã từng viết ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt như mẹ cha ta như vợ như chồng ôi tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà ngọn núi con sông lịch sử vẻ vang của đất nước được làm nên từ những thế hệ đã không ngại ngần à, ngã xuống hy sinh để giành lại yên bình cho những ngôi nhà, ngọn núi, con sông của Tổ quốc như thế. Đúng không? Ok chưa? Và trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê, ta cũng bắt gặp hình ảnh của những thế hệ trẻ như thế. Đấy, được không? Ok chưa? Đó chính là Phương Định mang vẻ đẹp của một nữ thanh niên sung phong <laughs> được không? Đó chính là nhân vật Phương Định mang phẩm chất anh hùng của một nữ thanh niên sung phong này. Đó chính là thao, là nho vân vân, tùy vào vấn đề nghị luận mà chúng ta bắt đầu nêu ra trong phần mở bài. Chị vừa lấy ví dụ cho chúng mình về cái phần mà dẫn dắt trong phần mở bài đấy. Các em có thể tham khảo như thế nhá. Được không? Ok chưa? Nhá, đấy. Ừ, về bài thơ thì các em có thể là uh, tìm hiểu thêm về uh, khoảng trời và hồ bom của Lâm Thị Lâm Thị Mỹ Dạ đúng không đó là một bài mà rất là rất là gắn kết và cái nội dung nó rất là gần với cả những ngôi sao xa xôi tức nghĩa là cùng viết về những nữ thanh niên sung phong đó ok chưa rồi, rất là nhiều. Ừ. <laughs> Ngày mai cũng 12 giờ trưa thì chúng ta lại gặp nhau trong buổi thứ ờ, buổi thứ 5 nhỉ? Hay là buổi thứ tư nhỉ? đây là buổi ôn thứ ba rồi đúng không thì ngày mai là buổi thứ tư <laughs> ok chưa đó rồi nếu như mà các bạn phải cho chị thấy cái tinh thần học của chúng mình chứ nếu như mà càng ngày càng giảm đi thì uh, chị cũng không biết là tại sao là chúng mình không muốn học nữa không muốn ôn nữa hay sao Đúng không? Và ở đây nếu như mà có những bạn nào 2K7 này hoặc là uh, ờ, 2K8 này chúng ta muốn ôn tập trước và học trước thật là kỹ, thật là chi tiết về nội dung của tất cả các văn bản trong chương trình ngữ văn lớp 9 em có thể tham khảo bộ sổ tay văn học nhá Được không? Mọi đầu sách của Ngọc Văn chị Hiên em có thể nhắn tin về cho chị để lấy thông tin, để nhận bản đọc thử để tham khảo. Được không nào? Ừ, ok. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều vì đã tham gia học vào buổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày mai nhé. 拜拜。